diệu hướng vân biến mãn thập phương giới cúng dường nhật thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác phật sự phổ huân chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm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 đấng à, pháp ma vương à, vô thường ngay à, ba cõi chẳng ai bằng ngay thầy dạy khắp trời người tên Phật chúng sinh nhà nhà thường giống lặng ơi đạo cảm thống sống thể nghi chùa am bảo tình nhà lễ ơi a nam ma đông a phương giáo chủ tiêu a tai diễn thọ dường a sư liêu a Deus. chỉ tâm ma định nhà lễ để nhất na đầu đà tôn na giả đại ca diếp ma đình a đế a đề nhân a à, trí tuệ a à, tôn giả xá lời phật ba đình nhà lễ ơi à, để à, nhất à, thần thống tôn giả mục kiều liên chỉ ai tâm ma đình a lễ ơi a đề a nhất a nha lễ ơi à để à nhất a chỉ à giới tôn a giả yêu a ba nha lễ ơi a đề nhất na giải không a tôn na giả tu a bồ đề chỉ á tâm mà định nhà lễ à đề nhất na thiết na pháp tôn na giả phú a lâu à ma điện nha lễ a đề a nhất na luận na nghĩa tôn na giả ca chiến na diên chi ma đến nhà lễ ơi để nhất na thiên na nhãn tôn na giả a nậu a lâu đà chỉ ai tâm ma định nhà lễ ơi a à, để à, nhất na mật na hành tôn na dạ la hồn ơi, tổ sư chúng lâm đại đầu pháp loa chỉ á tâm ma mà kinh lễ tổ xưa huyền nào xa cào dâm vào gây nên từ trước đến nay nhưng điều đã làm ta nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu đau phiền nghiệp chưa nguyện xin sám hối từ đây để tự thấy mình có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo âu vì không yêu được kẻ khác cho nên hờn giận hoang ly gần xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cách hố kia càng rộng có muốn nhìn thấy mặt Đây nên ngồi kết dài lâu Nay con hướng về tam bảo Ăn năn khẩn kia cúi đầu Để tự biết trong tâm thức Bao nhiêu hạt tâm đâm vui, Họ sống thương yêu hiểu biết người mong hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau rạng đời vẫn trong mong buồn dậy xem thử bao vật trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm giàu có miệt mài giờ đây trong sông bão thuyền con người xa hơi đổi thay để từ tâm thanh quy hương hương về chư Phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thân văn duyên giá thánh hiền chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền miên xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dập tắt não phiền xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oán kiến xin nguyện sống đời tình thức học theo đạo lý chân truyền thực tập đủ người lời thơ sống đời chính niệm tính chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống tôi sân lao quyền học nói lời ai người thương yêu chăm sóc sớm chiều đem buồn vui tới mọi đeo dũng người với nỗi sầu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dày sâu tin thành tấm hương một nét tại xuyên con nguyện hội đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiễm màu nguyện xin chuyên cần bồ tát vuông tròn đạo quả về sâu nam mô cầu sám hối bồ tát mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư phật hai là xưng tán như lai ba là dòng tu cúng dường bốn là sám hối nghiệp chướng năm là tùy công đức sau là thịnh phật truyền pháp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 thừa quý y tăng ngươi nguyện à, cho